Phong thủy nhà ở xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến cân phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng cho quý vị luôn luôn được sự viên mãn Tại vì sao? Phạm Hướng ở đây thì uh, chia sẻ về phong thủy nhà ở cho quý vị Hướng nhà xây, hướng nhà bếp, hướng nhà tắm Phong thủy uh, uh, màu sắc Rồi là về cung sinh, cung bát chặt Năm nào được tuổi xây nhà giờ hoàng đạo là giờ như thế nào Phạm Hưng sẽ chia sẻ ở cái video này cái tuổi tiếp theo đó là 1977 nhé hôm nay Phạm Hưng chia sẻ về phong thủy nhà ở của tuổi 1977 là Đinh Tị Đinh Tị Lam và Lữ nhé cái cung tử vi của Đinh Tị 1977 này là cung khôn nhé Lam là cung khôn Lữ là cung khôn luôn nhé nhá nữ cũng là cung khôn nhá nam cung khôn nữ là cung khôn luôn nhá cái cung này là cung tử vi hay còn gọi là cung uh, sinh để quý vị là xem lá số tử vi trọng đời qua 100 năm và cái cung tử vi này để xem tuổi vợ chồng hợp hay không thế còn cái cung bát chặt cung phi nam nữ là gì một người có hai cung cung sinh hay gọi là cung tử vi và cung phi thì cái khung phi này đó là cung bắt chặt và cái cung bắt chặt này phải đi tìm nhé để chúng ta thì cái cung bắt chặt này nó là gọi là cái cung mận hay còn là hướng mận hướng nhà xây của chúng ta là hướng phong thủy của mận của chúng ta là như thế nào để làm gì khi chúng ta tìm được cái hướng mận hợp mệnh của mình đó là để về cãi về đường tiền tài danh vọng tài độc kích hoạt tài lộc rồi là nó sẽ giúp cho quý vị là về đường nương duyên tốt hơn đường vợ chồng con cái tốt hơn nhá thì phạm hương phạm hương chia sẻ quý vị lấy 1900 à, 1977 là cái năm sinh của quý vị quý vị chia cho con số 9 cái con số 9 này đó là con số tự nhiên cuối cùng và cũng là cái con số 9 làm trong bát chặt thì nó sẽ ra như thế này nó sẽ ra là 2019,6 quý vị lấy cái con đằng sau dấu phẩy đằng sau dấu phẩy đó là con số 6 quý vị lấy cái con số 6 đó thì quý vị tra vào bảng để tìm được cái cung phi của mình đó. đây cái con số 6 đó quý vị dò vào cái bảng này bạn có lam tra vào bảng lam lữ thì tra bảng lữ nhá lam thì ở đây con số 6 là cung gì con số 6 đó là cung khôn này con số 6 ở bên bắt chặt la mạng là cung khôn cung khôn ở đây quý vị tìm ở trên đây đó là cung khôn là hướng nào đó là hướng Tây Nam nhá cung khôn ở đây đó là hướng Tây Nam thì 1977 này đinh tỵ này đó là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt nhá la mạng là Tây Lam hướng chắn Tây và Tây Bắc và Đông Bắc bốn hướng này đó là hướng xây nhà hướng nhà chính hướng nhà bếp hướng nhà tắm nhá đó là nam mạng thế còn nữ mạng nữ mạng quý vị cũng tìm cái con số 6 đó ở bên nữ ở đây ở bên nữ ở đây nó là cung khảm à, cung khảm nè đây ở đây là cung khảm nhá con số 6 ở bên nữ là cung khảm thì cung khảm quý vị cha và bạn ở trên đây đó là hướng chấn bắc đây cung khảm của lữ mạo 1977 đơn vị là hướng chấn bắc có thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhá hướng chấn bắc chân đông chân lam và đông lam nhé đây là hướng nhà chính hướng nhà bếp và hướng ờ, nhà tắm đó là hướng phong thủy hướng nhà hợp mệnh nhé rồi tiếp theo thì 1977 đinh tỵ này là sa trung thổ nhé sa trung thổ là mệnh thổ thì mệnh thổ phòng hướng chia sẻ luôn về cái màu sắc phong thủy của chúng ta màu sắc phong thủy của mệnh thổ đó là đỏ hồng tím nhé màu tương sinh tương hợp của mình đó là màu tương sinh của mình đó là họ đỏ hồng tím còn cái màu mà màu tương hợp của mình đó là màu vàng và màu nâu đất nhá cái mạng thổ nhá mạng thổ đại khắc kỵ bởi màu xanh lục nhá Đấy. thì khi quý vị mà đã biết được màu sắc phong thủy của chính bản mệnh của mình rồi để làm gì quý vị sử dụng màu sắc phong thủy đó để làm gì? sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe rồi là mua những trang sức theo màu sắc phong thủy như thế này để em gì kích hoạt tài lộc cho quý vị đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé đó về phong thủy màu sắc nhé đấy thì bây giờ thì phòng hướng chia sẻ luôn thì 1977 đinh tỵ la mạng là cung khôn nhé là cung khôn nhé là con nhà tây tứ chặt nhá. thì phòng hướng chia sẻ bốn hướng tốt trước bốn hướng tốt này hướng nào tốt nhất nhé Hướng tốt nhất của 1977 Nam Mạng đó là hướng Đông Bắc Đó là hướng sinh khí Hướng tốt thứ hai đó là hướng chấn Tây Tốt thứ ba là Tây Bắc là thi diên niên Và hướng tốt thứ tư đó là hướng Tây Nam là phục vị nhé bốn hướng xấu còn lại đó là hướng Đông Nam là ngũ quỷ nhé chấn Nam là đục sát Rồi là chấn Bắc là tuyệt mệnh Rồi là chấn Đông là họa hại nhé Đó là về La Mạ nhé thế còn lữ mạng thì sao lữ mạng thì lại thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt hướng uh, của lữ mạng 1977 này bốn hướng tốt này hướng tốt nhất đầu tiên này đó là hướng đông nam là sinh khí tốt thứ hai đó là hướng chấn đông nhé là thiên y tốt thứ ba là diên niên là chấn là chấn lam hướng tốt thứ tư là chấn bắc nhé là phục vị và bốn hướng xấu còn lại của 1977 đinh tỵ nữ mạng đó là hướng tây nam tuyệt mệnh đông bắc ngũ quỷ tây bắc là lục sát và hướng chắn tây đó là họa hại nhá đó là họa hại nhá đấy đó là những đó là những hướng xấu thì bây giờ phạm hướng chia sẻ cái ý nghĩa của bốn hướng tốt là gì và ý nghĩa của bốn hướng xấu là gì của nam và nữ luôn nhá nam và nữ luôn đấy khi mà quý vị 1977 đinh tỵ mà xây nhà về hướng sinh khí quay hướng nhà về hướng sinh khí là hướng tốt đó là sự hanh thông thông suốt sinh sôi nảy nở ấy là sự thuận lợi nhé là sự thuận lợi sự hòa hợp thăng tiến đó là hướng tốt thứ nhất hướng thứ hai đó là hướng thiên y là hướng tốt hướng thiên y này nó biểu hiện sự gia tăng tiến lộc gia tăng sinh khí hóa giải các vướng vướng mắc về mọi mặt trong cuộc sống nhé đấy rồi là được sự giúp đỡ nhá đó, đó là được sự giúp giúp đỡ của người khác rồi hướng thứ ba đó là hướng diên niên khi quý vị mà quay nhà về hướng diên niên đó là biểu hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp nhớ may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội nhớ đó là hướng diên niên hướng cuối cùng đó là hướng phục vị khi quý vị mà quay hướng nhà về hướng phục vị có nghĩa là phục hồi lại những khí xấu thành khí tốt phục hồi lại những công việc không tốt thành những công việc tốt nghĩa là phục hồi lại những cái không tốt thành trở nên tốt đẹp hơn đó là hướng phục vị nhá rồi hướng xấu này hướng xấu của tuổi 1977 à, đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà mua nhà hoặc xây nhà mà quay về hướng ngũ quỷ nhé thì đó là sự quấy rối quấy phá này rồi là à, tay vạ này rồi chân cãi thị phi này vợ chồng thì chân cãi chia ni đức đoạn ấy vợ chồng á chia ni chia tán rồi hướng thứ hai đó là hướng tuyệt mệnh chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng tuyệt mệnh đó là nìa đời là sự chia ni chia cắt xa vắng tai họa tật ắt đấy nhá mưu sự không thành đấy rồi là đường lương duyên vợ chồng sức mẻ đấy nhá rồi hướng thứ ba đó là hướng lục sát chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng lục sát thì đó là biểu hiện do sự đức đoạn thiệt hại chia ni nhá rồi là những cái vãng vong nhá đó mưu sự không thẳng đó là hướng lục sát hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng họa hại thì nó đem lại cái cái hung khí biểu hiện sự thiệt hại mất mát hao tài tốn của nhớ rồi là tình duyên vợ chồng cũng chia cắt xảy ra mâu thuẫn rồi là bệnh tật gia tăng nhớ khí lực bị thương tổn có nghĩa là cái hướng họa hại này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị rất là nhiều âm thịnh dương suy nhớ âm thịnh dương suy có nghĩa là quý cơ thể của quý vị đang yếu dần đi bận tật nhiều triền miên quý vị làm sao trong cơ thể của quý vị là khí dương nhiều thì nó sẽ lấn át đi những bệnh tật nó nó đẩy lùi những bệnh tật nhé rất là quan trọng khi chúng ta mà một cái ngôi nhà mà không hợp chúng ta cực kỳ là xấu đấy rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ cho tuổi 1977 Đinh tỵ này về cái um, về cái năm được tuổi xây nhà tại sao người ta gọi là năm được được tuổi xây nhà cái năm được tuổi xây nhà ở đây á, có nghĩa là cái năm quý vị không phạm vào ba điều cấm kỵ đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu thì cái năm đó gọi là được năm được tuổi xây nhà năm tốt được tuổi xây nhà khi quý vị mà được năm được tuổi xây nhà rồi thì quý vị lại phải xem cái tháng nào tháng nào để xây nhà ngày giờ nào đấy mà khởi công xây nhà động thổ đúng không thì phạm hướng chia sẻ luôn thì quý vị xem tất cả là ở trong lịch âm nhé thì trong 12 tháng đó trong ví dụ như quý vị chọn tháng 6 để quý vị khởi công động thổ thì quý vị xem cho phạm hướng là tháng 6 đó nó sẽ xuất hiện 4 hoặc 6 ngày có khung giờ hoàng đạo giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì cái giờ hoàng đạo ở đây đó là cái thần tốt cai quản mưu sự dễ thần còn cái giờ hắc đạo đó là giờ của thần ác cai quản nhá giống như là trên trời nhá ở trên cõi trên thì cũng có thần tốt và thần thần thiện và thần ác ở dưới đất này cũng có người tốt và kẻ xấu nó đều có sự đối lập nhau cả nó đều có hai mặt nhá ấy có đen thì phải có trắng Đấy, nó là như vậy Thì khi quý vị chọn được khung giờ hoàng đạo hợp tuổi Tại sao quý vị gọi, gọi là cái khung giờ hoàng đạo hợp tuổi thì Phạm Hưng chia sẻ luôn Cái tuổi 1977 này Cái khung giờ nhá Cái khung giờ hợp tuổi của mình đó là khung giờ xỉu Giờ là giờ xỉu Giờ tuất Và giờ hợi Đây là ba khung giờ Quý vị xem trong trong lịch âm đấy thấy ba khung giờ này nó đề là khung giờ hoàng đạo là giờ sửu giờ tuất giờ hợi thì quý vị chọn một trong ba cái khung giờ này để làm lễ động thổ cái lễ động thổ của quý vị ở đây gồm có một con gà và một đĩa xôi rồi là ngũ quả rồi là vàng mã rồi là gạo muối nhang đèn đấy rồi khi quý vị làm lễ thì quý vị phải khấn vái về bốn bốn ờ, hướng tám phương nhé đấy bốn ấy nó là bốn uh, hướng tám tám phương đấy nói bốn phương tám hướng gì đấy nhá đấy là là phải như thế cúng đấy khi quý vị làm lễ xong rồi chính quý vị là người động thổ ở ngay tại miếng đất đó có nghĩa là quý vị cầm cuốc cầm xẻng cuốc vài ba cuốc đất ở trong khu vực đống đất đó hoặc là xúc vài ba xúc đất ở trong cái đống đất đó đó là việc động thổ của vị đã xong đấy phần còn lại để dành cho thợ xây nó làm rồi phạm hướng uh, chia sẻ một cái điều cực kỳ là quan trọng khi trong việc xây cất khi trong thời gian chúng ta xây cất thì tuyệt đối là không để cái thời gian xây cất bị gián đoạn có nghĩa là chẳng may mà trong cái thời gian xây cất đó mà thợ xây nó nghỉ nó không xây nó tạm nghỉ khoảng 5 bữa nửa tháng đó chính quý vị là người phải giải nhé phải giải được cái đó nghĩa quý vị phải là cãi lại nhé thì quý vị biết đấy <clears throat> khi chúng ta mà động thổ xây nhà đang trong thời gian xây cất thì chúng ta đang xây nhà ờ, chúng ta đã chưa có lập được bàn thờ chưa lập được bát nhang để thỉnh ông thổ địa thổ đất về cai quản đúng không đấy nó là như vậy đó nó không có nhanh khói giống như mà ví dụ như là cái ngôi nhà mà bỏ hoang những cái ngôi nhà mà bỏ hoang đó thì dĩ nhiên những cái âm binh âm khí rất là nhiều rắn rết ta tới ở rất là nhiều chim chuột nó ở những cái khí âm nhá khi quý vị thấy một cái ngôi nhà hoang tạo cho quý vị một cái cảm giác sợ sệt đó là khí âm quý vị là một ngôi nhà bị ám khí giống như vậy đó tại vì sao tại vì không có thờ cúng đó không được không được sự thờ cúng linh nghiệm của của của của của thổ địa trông coi đấy thì đấy thì trong cái thời gian mà bị gian đoạn như vậy thì chính quý vị là người phải luôn luôn ở trong cái à, khu vực đó để trông nom nhà cửa quý vị chỉ cần là ở trong cái khu vực đó quý vị là à, dọn dẹp trong cái ngôi nhà đó trong thời gian mà bị gian đoạn thì quý vị ở trong ngôi nhà đó dọn dẹp trông nom đấy những cái cái gọi là những cái uh, ờ, khí xấu những cái bọn uh, vất vướng vật vờ đấy nó không có uh, không có tới khu vực vực của ngôi nhà chúng ta nó ám khí vào nếu mà nó để nó để nó tới nuôi cái khu vực nhà ở chúng ta nó ám khí vào khi quý vị xây nhà xong thì nó cũng đem rất là nhiều cái khí xấu cái ngôi nhà nó ám khí đó là nó là như vậy nhá rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ luôn là cái năm nào được tuổi xây nhà nhé, Của tuổi 1977 Đinh Tỵ nhá Cái năm được tuổi xây nhà đó là năm 2025 kế tiếp nè 2028 2034 2035 2037 2046 2052 2053 2061 2062 và 2064 đây là những năm được tuổi xây nhà không phạm ba điều cấm kỵ đó là không phạm kim lâu không phạm hoàng ốc không phạm tam tai đó là những năm cực kỳ tốt để chúng ta khởi công xây nhà thì thôi cũng mong qua cái video này hữu duyên cái tuổi 1977 này hữu duyên sẽ xem được cái video này để nắm bắt được cái phong thủy của chính bản mệnh của chúng ta để chúng ta cải vận nhớ sử dụng phong thủy để cải vận thì quý vị biết rồi một ngôi nhà một ngôi nhà ở mà nó hợp với mận hợp với tuổi chúng ta thì nó đem lại rất là nhiều khí tốt đem lại về công dân sự nghiệp đem lại tiền tài đem lại là vợ con nhá, vợ chồng con gái đều được hòa thuận giống như quý vị mà lấy vợ lấy chồng xem tuổi hợp nó hợp thì cái gì cũng tốt cả đó mà ngôi nhà đã hợp với mình rất là tốt nhá yeah đó thì thôi cũng mong là qua video này thì uh, nó sẽ giúp ích được cho quý vị 1977 nhá đinh tị nữ và nam nam và nữ và quý vị đừng quên like và đăng ký kênh chia sẻ video này cho mọi người cùng xem và và đừng quên đăng ký kênh để nhận được cái thông báo khi Phạm Hướng chia sẻ những vấn đề liên quan đến phong thủy nhà ở thì quý vị nhận được ngay tin là Phạm Hướng đã chia sẻ video lên nhé này cũng mong là qua video này đem lại hữu ích cho quý vị nắm bắt được về phòng thủy nhà ở khi đến với cân phạm nhé cân phòng thủy nhà ở Phạm Quang Hướng cho sự viên mãn rồi thì Phạm Hướng xin tạm dừng video tại đây nhé và xin chào tạm biệt quý vị ở những cái video tiếp theo nhé